Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino à, Rất nhiều anh em à, đang đi tìm kiếm những cái đồ chơi sóc điện bịp mới nhất hiện nay à, Và để đáp ứng những cái câu hỏi mà nhiều anh em comment trên kênh của Tấn Tuân Casino là Anh ơi cho em hỏi là bây giờ có cái đồ chơi sóc đĩa bịp nào mà mới nhất hiện nay không? Thì à, trong clip này Tấn chia sẻ tới anh em là một số cái đồ chơi mà hỗ trợ cho anh em đánh sóc đĩa bịp hiệu quả và mới nhất hiện nay à, Trước tiên Tấn xin giới thiệu Tấn là một trong những thầy thợ chuyên đi đánh sóc cái bằng tay nghề à, giới thiệu tới anh em à, quân vị bát đĩa xanh chín Tấn chỉ cần được sóc cái là có thể là biết được bên trong là chẵn hay là lẻ rồi và mình có thể điều khiển được lên đến 90 phần trăm đấy là do do tay nghề thôi còn à, anh em nào mới thì nên à, dùng à, những cái đồ à, công cụ hỗ trợ như là quân vị hay là bát đĩa đây đây là một bộ quân Đấy, à, anh nhiều anh em hỏi thì có đồ nào mới trong đánh sóc đĩa không thì ờ, Tấn chia sẻ cho anh em một cái câu nói như này cái đồ đánh sóc đĩa mới nó phụ thuộc vào cái sân chơi chứ không phải là phụ thuộc vào là thị trường à, anh em đang ở cái sân chơi này hầu như là toàn gà chẳng hạn chưa biết cái đòn gì thì ở đấy cái gì cũng là mới đúng không ạ còn đối với những anh em mà đã ra sòng trường thì Tấn chia sẻ với anh em là cái đồ chơi sóc đĩa thì nó chỉ để hỗ trợ để bắt gà bắt nai thôi còn uh, thi thoảng có những cái con uh, uh, quái vật nào thì là nó do nó chủ quan thì mình mới có thể bịp được Đấy. còn uh, những anh em nào mà cảm thấy sân chơi mình nó đơn giản quân vị bắt đĩa có thể đưa được vào thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Tấn sẽ tư vấn và chia sẻ tới anh em qua số hotline trên màn hình hoặc là Zalo bên dưới mô tả à, thì bên tấn chuyên cung cấp cho tất cả những anh em đồ chơi sóc đĩa hiệu quả nhất và chính xác nhất anh em nhé thì đây đây là một bộ quân quân này thì giúp cho anh em là sóc uh, thích chẵn được chẵn thích lẻ được lẻ theo ý muốn của anh em Đấy, cái quân quân này là hỗ trợ cho anh em đi đưa quân vị vào nhé anh em đưa quân vị vào thì nó hỗ trợ cho anh em là anh em sóc thích chẵn được sẵn thích lẻ được lẻ đây là cái đồ mới nhất hiện nay mà hàng này thì hàng độc quyền chỉ có bên Tấn mới có Tấn Tuần Casino mới có thôi cơ sở thì tại uh, bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn anh em nào có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn Tuân qua số hotline trên màn hình đấy đây là những cái số hotline của Tấn đấy anh em có thể liên hệ trực tiếp cơ sở thì làm ăn lâu năm rồi nhớ anh em hỏi là cái bộ sản phẩm này nó có tang hay không thì anh em uh, uh, đi đưa quân vị vào thì anh em yên tâm một điều là quân vị là bóc ra không thấy gì anh em nhé quân vị là hoàn toàn là không có tang quân vị không có tang quân vị không có tang bát đĩa thì là xanh chín nó sẽ hỗ trợ cho anh em được hiệu quả hỗ trợ cho anh em hiệu quả trong trận chơi thì anh à, anh em ờ, cần thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn bây giờ Tấn sẽ đi cắt bộ vị test cho anh em Đấy, cái này là sóc cái thích chẵn là chẵn thích lẻ lẻ quân à, thì hoàn toàn là không có tang anh em có thể làm vào bao thuốc thăng long vina quân chắn lá bài tất cả những cái loại mà anh em đang chơi à, tiện qua thôi tiện qua thôi để còn nó test cho anh em xem đây đây là một bộ quân nó hỗ trợ cho anh em là sóc kích chẵn được chẵn kích lẻ được lẻ Đó. bây giờ bỏ kéo ra ngoài à, khi anh em đi chơi thì anh em sẽ để cái kẹp nam châm này vào trong ví hoặc là để vào trong tiền anh em nhé anh em có thể để kẹp nam châm này vào trong ví hoặc trong tiền Đấy. khi đi chơi thì mình sẽ để trong tiền Đấy. khi anh em sóc cái được không sóc cái được không sóc cái thì anh em kéo về đây quân quân này là quân không tang cho nên anh em phải sóc cái còn nếu mà không sóc cái thì anh em sẽ làm cái quân nó khỏe hơn một chút ví dụ đi chơi thì anh em để như này anh em sóc như này nó lên sắp đôi này chăn thừa tỷ này anh em nhìn là sắp đôi này Đấy. ví dụ bây giờ mà làng mà người ta nặng lẻ đi bây giờ tay dân làng người ta đánh nặng lẻ đi thì mình sẽ giữ cho người ta 10 chén sẵn à khăn nước 10 chén sẵn luôn này Đấy. chẵn thừa 2 tỷ này chính xác chưa sắp đôi này Đấy, mình sẽ giữ cho anh em là 5 chén nữa sóc cho lên chẵn sóc xanh chín này Đấy. đưa về đây cái này. là lên chẵn đơn giản lắm anh em thấy không cái này nó chính xác cho anh em là 100 phần trăm 100 phần trăm là chính xác đấy sóc thanh trí này Đấy, đưa về phát là dính rồi không sai lệch đi đâu được mà quân bóc ra không có tang đây quân vị là bóc ra là hoàn toàn là không thấy tang đâu 100 phần trăm nhé 100 phần trăm là bóc ra không có tang cam kết cho anh em là không thấy tang đâu Đấy, sóc tiếp này anh em chỉ cần cầm này sóc này Đấy, đưa về là dính này. Đấy, 100 trăm chẵn này. Không sai là đi đâu. Đó. Với bây giờ mà đang đánh chẵn này mà làng nó đánh, là đánh lẻ nhiều. À làng nó đánh chẵn thì mình làm sao? Thì mình sẽ chuyển cầu. Chuyển cầu để cho sang giữ sang đến lẻ. Đấy, nhưng ván này là sẽ lên lẻ này. một trăm phần trăm là lẻ này. À, test lại cho anh em xem này. lẻ này lẻ 100 trăm này anh em nhìn không mình có thể giữ được chẵn giữ được lẻ theo ý muốn của tất cả anh em thì uh, ờ, nhớ anh em hỏi là à, bên mình uh, uh, có cam kết bảo hành gì không thì uh, xin chia sẻ tới anh em là hàng của bên Tấn Tuân Casino thì là cam kết bảo hành cho anh em hàng chuẩn chất lượng uy tín là hàng đầu số 1 Đấy, thì mọi chi tiết anh em có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn số điện hotline trên màn hình à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em